con Dù tôi xin ngàn câu Hè Hè Hè Tôi mua thế à Ừ Cô là lúc đó là một, là một sinh nhật hả? Tuổi một năm mới tròn tuổi Trừ bố cái dấu bên kia luôn đi sao Thank you.